thì cứ khi mình vào trận đấu thì mình cũng thông báo với anh em là những trận ngày hôm qua mình nhận định cho tất cả anh em thì những trận đó mình đã ăn cho anh em là kèo ăn full hết rồi nha đầu tiên là trận Việt Nam nè anh em trận Iran và trận Liverpool thì mình đã nhận định cho tất cả anh em à, kèo đó ăn full rồi rồi chiều hôm nay mình đã có nhận định cho tất cả anh em cái trận U20 Hàn Quốc nữa nha và Real Madrid và Barca thì bây giờ mình sẽ nhận định cho tất cả anh em thêm một cái trận La Liga nữa đó là Real Sociedad và Cadiz thì sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ ngày 4 tháng 3. Thì hiện tại trên bảng xếp hạng La Liga thì Real Sociedad đang đứng ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng và có 43 điểm sau 23 vòng đấu. Cách à, Real Madrid à, với 9 điểm nha anh em. Real Madrid đang đứng vị trí thứ hai rồi và có 52 điểm. Còn trong khi đó thì à, Cadiz đang đứng ở vị trí thứ 16 và có 25 điểm sau 23 vòng đấu thì cái phong độ trong mùa giải này của Cadiz đang rất là thất bại nha anh em tính ra mỗi vòng đấu thì ờ, credit chỉ được một điểm thôi còn trong lịch sử thành tích của hai đội trong những trận gần nhất thì anh em thấy Real Sociedad à, trong 10 trận gần nhất thì để thua 3 trận và thắng tới 6 trận và hòa hai trận nha anh em còn bên phía cây đít thì anh em cũng thấy cây đít từ ờ, trong 10 trận gần nhất thì cây đít cũng thắng được 5 trận và để thua 3 trận và 2 trận thì cái phong độ của cây đít trong những trận gần đây thì cây đít cũng đang có cái phong độ ờ, dần tốt lại nha anh em. Còn đầu mùa giải thì cây đít toàn để thua không. Còn thành tích chơi trên sân nhà của Real Sociedad thì anh em thấy Real Sociedad chơi trên sân nhà thì ờ, đang cũng có cái phong độ là tương đối tốt nha anh em trong khi đó cây Real ờ, Sociedad đang có ờ, hai trận thắng và một trận hòa trước Celta Vigo còn ờ, để thua trước Real Valladolid với cái tỷ số 1-0 còn trong cái lịch sử đối đầu gần nhất của hai đội thì anh em cũng thấy đối đầu gần nhất của Real Sociedad, uh, Sociedad và Cadiz thì uh, những bàn thắng luôn nghiêng về phía Real Sociedad nha. Anh em cũng thấy Real Sociedad thắng với cái cách biệt là từ hai bàn đổ lên. Chỉ có trận gặp nhau gần nhất của Real Sociedad và Cadiz ờ, thì Real Sociedad mới thắng 1-0 trên sân khách luôn nha anh em thì hiện tại mình nhận định hơi sớm cho tất cả anh em nên nó chưa có cái đội hình à, dự kiến ra sân thì mình sẽ đi vào cái phần mà cái tỷ lệ kèo nhà cái luôn nha đây là cái tỷ lệ mà kèo nhà cái đưa ra là Real Sociedad đang chấp 1 nha anh em và tài xỉu 2,25 thì cái trận này anh em cứ ờ, nằm đội chủ nhà cho mình nha anh em nằm ờ, đội chủ nhà là Real Sociedad chấp với mã kèo là một còn tài xỉu 2,25 thì anh em có thể chờ có đội hình chính thức hoặc là anh em chờ đến rung thì nó sẽ hợp lệ hơn nha tại vì cái trận này mình sẽ nghi về tỷ số mà 1-0 1-2-0 dành cho thì trận này mình dự đoán tỷ số sẽ tầm 1-0-2-0 dành cho Real Sociedad vì bởi vậy anh em không nên nằm cái mã kèo tài xỉu mà anh em nằm cái mã kèo Real Sociedad chấp 1 nha. Thì tại sao mình khuyên anh em nằm cái mã kèo Real Sociedad chấp 1 thì mình sẽ cho anh em xem cái lịch sử đối đầu gần nhất của Real Sociedad và Cadiz nha. Thì trận đó Real Sociedad ăn với cái mã kèo là 1-0 nha anh em. Đây, anh em thấy cái trận Trước đó thì ờ, trên đối đầu làm sân khách với trên sân nhà của Cadiz thì Real Sociedad chấp chỉ có 0,25 nhưng mà cái trận này nhà cái đang đánh giá cao Real Sociedad đưa cho mã kèo Real Sociedad chấp tới một trái lần thì anh em có thể nằm Real Sociedad được thì Real Sociedad sẽ thắng trận này cách biệt từ một bàn đổ lên thì anh em cứ nằm vào cái mã kèo Real Sociedad được nha còn thì cái trận này anh em cũng có thể đánh thẻ được nha anh em anh em có thể nằm mã tài thẻ được hai này đụng nhau lúc nào anh em thấy cũng thẻ nhiều trận gần nhất thì hai thằng này gặp nhau tới 6 thẻ lần nha anh em còn góc góc thì anh em có thể nằm Real Sociedad chấp góc nha thì hai thằng gặp nhau lần trước tới 9 quả góc và bên Real Sociedad nằm 6 quả góc thì trận này Real Sociedad có thể là chấp tới uh, à, góc tới hai quả thì anh em có thể nằm Real Sociedad uh, chấp góc được nha thì đó là cái những cái mã kèo mà mình phân tích cho tất cả anh em còn những anh em nào mà đang uh, trùng máu với mình á, thì anh em có thể chơi